1 v 1 là 2 2 thêm 2 19 Ủa, Ủa khoan, hình như cái gì đó sai sai phải không ta ờ, Thôi kệ đi 9 với 1 15 15 với 15 bằng 100 Là la la là la À khoan, hình như từ nãy mình quên gì phải không ta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 hình như cái chỗ này nhìn nó hơi lạ lạ bạn ơi ủa khoan có khi nào mình đi nhầm làng không ta mình nhớ hình như là mình đang về làng hero team mà tại sao mình lại qua bên làng của gọi là làng chuối vậy trời sao mình thấy cây chuối nhiều quá vậy à cái gì vậy trời trời trời trời trời ơi mấy bạn ơi hôm qua mình mới nghe nói là game mới cập nhật một cái cây chuối ở trong game mini world mà sao hôm nay tiện xuất hiện nhiều nhiều chuối quá vậy à, có, có có sammy bên kia kìa để mình qua mình hỏi sam coi ê sam ơi sam ừ? ủa thấy không Ủa đâu sáng giờ vậy Hello cái gì mà hello Tôi hỏi bà nè sao tự nhiên trong làng mình bây giờ quá trời chuối vậy Trời đất ơi không biết hả hôm qua kìa dịch vừa thông báo xong mini world rồi là cập nhật cây chuối đến bây giờ ông, ông, ông dịch bảo là bây giờ thay tất cả mọi cây bây giờ thành cây chuối hết hả Trời Trời ơi là trời cái ngôi làng mình đang đẹp đang trồng hoa đồ cái kiểu đẹp ơi là đẹp luôn tự nhiên không chịu tự nhiên đi trồng chuối làm gì mà nhìn nó ngon quá thôi kệ đi nhưng mà tôi tôi thấy nó kỳ quá trồng nhiều quá nhìn thấy nó kỳ quá Trời ơi, Kỳ đâu mà Kỳ thấy đẹp mà ta nè, vừa có cây nè, vừa có cây mà vừa có đồ ăn không thấy không? Vừa đói cái lấy cái, cái lấy lấy lấy quả chuối xuống ăn nè, giùm tôi nè. Đó. Trời nhầm, ơi nhầm, là nhầm, trời. Ơi, tôi á ừ cũng đúng ha, tính ra là dạo gần đây các bạn biết không, là Phong đang tập giảm cân mấy bạn ơi, mà giảm cân á là phải ăn thật là nhiều chuối vào bởi vì chuối rất là bổ dưỡng và rất là ít calo luôn ăn chuối có thể giúp giảm cân được nha các bạn nha ơi nhưng mà khoan nhưng mà cái này là trồng hơi nhiều rồi đó thôi tôi nhìn tôi nhìn cái đống chuối này mà tôi nhức đầu quá mấy bạn ơi thôi thôi tôi mệt quá giờ mọi người muốn làm gì làm tôi tôi tôi nhức đầu quá thôi thôi tôi lên phòng tôi ngủ đây trời đất ơi bây giờ ông ông ông đi hái chuối tôi ăn không cho vui đi chuối này thôi, khỏi đi khỏi đi tôi nói thiệt với bà không nha bây giờ tôi nhìn cái đống này thôi tôi thấy ngán luôn rồi tôi không thèm ăn đâu ơi. thôi bây giờ nè bây bây giờ tôi riết rồi tôi không biết gọi là làng của mình là làng hero team hay là làng của khỉ đột nữa làng của tinh tinh nữa là tàu. trời ơi là trời ừ, trời ơi là trời con người chứ phải tinh tinh đâu mà gọi là trồng chuối quá trời trong làng để ăn vậy trời ơi trời thôi tôi mệt quá tôi tôi lên phòng tôi ngủ đây Ai, nhức đầu quá the next day Ai, trời ơi mấy bạn ơi đã mấy ngày trôi qua rồi ngôi làng của mình bây giờ đã trở thành một ngôi làng của tinh tinh khỉ đột mọi người ạ à. trời ơi là trời cái gì đâu mà trong ngôi làng toàn là chuối không anh em ơi Ây, Mình nhìn cái đống chuối này mà mình nhức đầu luôn á anh em ừ, Không biết là ông Dịch ông nghĩ cái gì mà ông lại trồng quá trời chuối trong trong làng vậy ta à, Đúng rồi ha mấy ngày nay có rất là nhiều bạn bình luận cho mình bảo rằng là anh phong ơi do anh dịch màu vàng mà quả chuối cũng màu vàng cho nên anh dịch quyết định trồng thật là nhiều cây chuối ở trong làng anh ừ mình nghe cũng có lý ôi anh dịch này kỳ ghê luôn á hay nhưng mà nhưng mà thôi tôi nhìn cái đống chuối thì tôi nhức đầu quá thôi bây giờ mình xuống dưới mình hỏi sam coi có gì ăn không ta để mình xuống mình ăn coi bà đang làm la la la la la la la la la la sam ơi Ủa? Hello Ủa Sam ơi bà đang làm gì vậy? Ông không thấy hả? À? Tôi đang dọn dẹp nhà này Nhà như gọi như cái bà rác này không thấy hả? Ờ, đó, đó. à trời thôi bây giờ bà bà từ từ đi một tí tôi dọn dẹp phụ cho bây giờ giờ tôi đói bụng quá à, bà có gì tôi ăn không tôi đói bụng quá à. Trời đất ơi, đói bụng cái gì? Trời ơi, nhà này không thiếu đồ ăn nhá. Ok, muốn ăn đúng không? Đúng rồi. Rồi đây hai cái điều này vào tìm thấy gì ăn thì ăn nha. Rồi tôi đi dọn dẹp tiếp á. Ok ok, trời đói quá không biết. Không biết rằng là hôm nay Sam nấu món gì cho mình ăn ta. <laughs> trời, mấy bạn đón thử coi là món gì nha. Để xem coi. À, à cái gì gì? Cái gì vậy? cái gì mà chuối không vậy <laughs> chuối ơi ám ảnh quá bạn ơi ám ảnh quá vừa mở cái rương thấy quá trời chuối ám ảnh quá trời trời ơi sam ơi sam hả Ủa, khoan khoan à, <laughs> không không không không có gì à, mà khoan tính ra chỉ có ờ, mỗi cái rương bên đây là chuối thôi à vậy chắc là cái rương bên đây là đồ ăn nè chắc chắn là có đồ ăn luôn không sao hết thì <laughs> ok coi lại coi à cái gì vậy tại sao chuối hoài vậy trời đập ra coi đập ra coi trời ơi một nùi chuối luôn cái gì vậy cái gì vậy Ê, sam ba ba bà bà bà bà bà nghĩ sao vậy trời tôi tôi đâu phải là khỉ đột đâu mà bà bà nấu bà nấu đồ ăn bà không nấu bà bà mua chuối vậy tôi ăn quá quá có trời chuối vậy hả trời đó ông nghĩ là nghe chuối mà tôi mua tôi hái hoài không thấy không quá trời chuối này tôi là hái vào tôi không ăn chứ sao vậy trời ơi trời sao bà không nấu đồ ăn cho tôi ăn là tôi thèm KFC nè Thèm à, cơm sườn tắm bị chả hai chân Tôi nói ông nè Bây giờ chuối có sẵn thì mình cứ ăn thôi đúng không Trời đất ơi phí bây giờ bất đồ là phí phạt phải không Người ta bảo không được phí phạt đồ ăn phải không Phí phạt đồ ăn là bị trời phạt đó Chịu nghe chưa Trời ơi là trời bà nói gì kỳ vậy Vậy chẳng lẽ gọi là cái vườn chuối này mà nó mọc chuối lên là ngày nào bà cũng bắt tôi ăn chuối luôn hả ờ. Ủa tôi ăn được sao không ăn được này tôi ăn này chứ Có bị gì đâu Đó mình sống qua ngày mà Ôi tôi không ăn chuối đâu trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn ơi cái làng Hello Team này nó biến thành cái làng gì luôn rồi Trời ơi là trời cái gì đâu mà mọi người ăn chuối thay cơm luôn vậy à, Tôi mệt quá thôi Bây giờ bà không nấu ăn thì thôi tôi không thèm nữa Tôi tôi tôi tôi tôi, tôi ra ngoài tiệm cáp xê tôi ăn Ai thèm trời ơi làm như mình không có ai nấu ăn cho vậy á mình cũng có tiền mà đúng không mấy bạn mấy bạn ủng hộ cho mình rất là nhiều luôn mấy bạn xem video mình nhiều cho mình cũng kiếm được tiền nè bây giờ ra tiệm cáp xơi ăn gì đâu phải sợ trời ơi thôi ra cáp xơi ăn không thèm ăn chuối đâu yeah đến tiệm cáp xơi rồi các bạn ơi hey, vô ăn cáp xơi hồi đói bụng quá sáng giờ chưa có gì ăn hết trơn á ồ oh. xin chào quý khách đến với tiệm cáp xê số 1 thì không có số 2 của chúng tôi yeah chào chào anh gà nha Trời ơi hôm nay em đến quán của anh để ăn KFC nè anh à, Hôm nay quán mình có KFC không cho em hai cái đùi KFC Trời ơi hôm nay có đồ mới nè Không những có KFC mà còn có đồ mới nè Muốn nghe thực đơn mới không Trời ơi có đồ ăn mới luôn hả Trời ơi ừ, <laughs> nghe hấp dẫn quá vậy Đâu cho em biết coi có món gì mới vậy Hôm nay thực đơn mới đó chính là KFC khổng lồ luôn <laughs> Trời ơi trời Mấy bạn ơi từ trước giờ mình mới nghe nói là gọi là KFC thịt gà trộn chung với chuối á bạn Ăn vô có đau bụng không ta Trời trời trời anh ơi ăn có đau bụng không vậy Ai mà biết được Trời đất ơi đảm bảo không đau bụng tôi ăn rồi nè Trời đất ơi không sao không sao Thôi thôi thôi, thôi tôi không ăn đâu Anh anh có KFC thường không Bình thường á KFC bình thường á có không ừ. Hôm nay không có xe bình thường Hôm nay chỉ có xe mix với chuối thôi Trời xe chuối hả Ôi tôi không ăn xe chuối đâu Vậy thôi bây giờ để coi coi à, à, à hôm nay hôm nay có hamburger không Rồi đó hôm nay có hamburger Có hamburger Đó Trời ơi Vậy cho tôi một phần hamburger thịt bò nha thôi mà từ từ từ khoan khoan Tôi chưa nói xong hamburger hôm nay cũng có thực đơn mới luôn Trời hamburger gì nữa Hôm nay có hamburger mix với chuối Hamburger Trời ơi, cái gì vậy? Mấy bạn ơi, hôm nay mình bị ám ảnh với quả chuối rồi hay sao á? Trời trời, từ lúc mà Mini World nó Mi Mini World nó nó nó cập nhật cái cái game cái game nó cập nhật thêm cái quả chuối á các bạn. Cái bây giờ tự nhiên đi đâu cũng gặp chuối hết cái gì vậy trời? thôi tôi tôi không ăn đâu tôi không ăn hamburger chuối đâu bây giờ thôi bây giờ kfc cũng có kfc chuối mà hamburger cũng có hamburger chuối luôn nhức đầu quá thôi bây giờ à bây giờ bây giờ có à, có có có nước gì không có có có nước gì uống không trời đất ơi nước thì quá trời nước đừng có lo còn nước còn nước mà ok vậy à, cho tôi à, một phần gọi là sinh tố dâu hay là sinh tố bơ gì đi tôi thèm đó quá ừ, mà sinh tố dâu và sinh tố bơ hình như là hết rồi chỉ còn một loại sinh tố duy nhất thôi ở đây mà đang siêu off luôn Sinh tố gì tố chui Thôi dẹp luôn đi Thôi dẹp luôn đi Trời ơi Thôi thôi Từ nay tôi không bao giờ tôi quay lại cái quán này nữa đâu Trời ơi là trời cái gì đâu mà nó chuyển qua gì KFC chuối rồi hamburger chuối Rồi giờ còn có cái sinh tố chuối nữa Trời trời trời Tôi, tôi, nhức, nhức đầu quá nhức đầu quá Thôi trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn ơi trời, Lại gặp chuối nữa Thôi thôi tôi, tôi đi đường khác đi chỗ khác luôn Trời ơi trời Hay bây giờ gọi là kfc nó cũng gọi là chuyển qua nó bán chuối luôn rồi bạn ơi chắc bây giờ mình mình đi kiếm đồ ăn chỗ ở chỗ khác thôi chứ giờ biết sao à, giờ còn chỗ nào có đồ ăn không ta có cái xe của anh dịch kìa à, chắc là cái xe này có đồ ăn nè chắc chắn luôn nha để lên coi coi có đồ gì ăn không à, hôm nay anh dịch đi đâu mất tiêu rồi để vô coi có gì ăn không nha trời ơi lại là chuối nữa hả <laughs> chạy chạy chạy chạy ui trời ơi bạn ơi lại là chuối lại là chuối trời ơi là trời không được không được không thể nào chấp nhận như vậy được Trời ơi là trời, chẳng lẽ gọi là hòa bình thế giới đã bị quả chuối xâm nhập rồi sao? Quả chuối đã xâm chiếm thế giới. Thôi không được, không được. Bây giờ, bây giờ sao đây ta? Đói bụng quá. ơi ủa, ủa, có siêu thị nè. Ừ ha, Tại sao mình quên mất ở gần nhà mình có siêu thị mà ta Tại sao mình không ra ngoài siêu thị để mua gọi là đồ ăn về ăn đúng không Trời ơi à, trời Ở ngoài siêu thị thì tất nhiên người ta sẽ bán rất là nhiều loại đồ ăn luôn Chứ không có riêng gì quả chuối đâu cho nên là sẽ không lo <laughs> Ok ok Hay thôi mặc kệ đi Tôi tôi vô ai tôi mua đồ ăn mấy bạn ơi Tôi không sợ nữa Tôi không thèm gọi là mua đồ ăn ở KFC nữa Ok để coi coi à, Hôm nay chỗ này nó đổi uh, ra để đựng đồ ăn trong rương thôi ta Để coi có gì ăn không nha Hình như mình mới bị hoa mắt đúng không các bạn Để xem lại coi à, Trời ơi lại là chuối đó hả trời Ô khoan từ Chắc là chỉ có mỗi một cái rương này là chuối thôi Không sao đâu đập được đập được mày hả mày Tao không bao giờ thèm ăn mày đâu Ok Vậy còn cái rương này chắc chắn là đồ ăn nè Để xem luôn coi Đập mày luôn nè quá mà Mày có quả chuối này Mày tránh xa tao ra nha Mày đừng lại gần tao nha Ok để coi cái đường này sao Lại là chuối Trời ơi trời Ai, Dẹp hết đi dẹp hết đi <laughs> Ok Vậy còn còn cái đường bên đây À đường bên đây chắc chắn là đồ ăn đúng không Surprise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 Trời ơi trời sao ơi bà không biết đâu Hồi nãy tôi mới vừa nằm mơ thấy một giấc mơ cực kỳ kinh dị luôn Tôi nằm mơ thấy à. làng Hero Team bị gọi là biến thành tất tất cả đồ đồ ăn trong làng đều biến thành chuối hết luôn tôi sợ muốn chết luôn á trời đất ơi hèn gì la lối ôm sòm khổ ghê à mà nhìn sao nhìn mặt ông xanh sao dữ vậy ủa chưa ờ. sáng hả đúng rồi sáng giờ tôi mới ngủ dậy mà tôi có ăn gì đâu mà có nấu gì tôi ăn không vậy trời ơi may quá người tôi còn đoan à thôi ông ông ông ông, ờ, ông ăn tạm chuối nha không tôi không ăn chuối trời ơi là trời sao mà sao mà kỳ vậy trời ơi trời lại là này, chuối á chuối ăn đây nè trời ơi vậy trời ơi là trời từ lúc mà game nó cập nhật quả chuối cái cái làng này biến thành làng chuối luôn rồi tôi không ăn đâu